kính bạch thầy mỗi giờ tu kế tiếp con thấy thân con được an ổn hơn à, chân bớt đau mạch nhảy đều và nhẹ nhàng à, bên vâng, bây giờ cái phần này là hết rồi à phần con là hết rồi thì vì cho nên bây giờ cố gắng để rồi thầy sẽ cho mượn dài tập ừ, báo đó con <laughs> kệ nó mấy con không sao đâu lỡ nó có tám chút cũng gì không hết tránh không có sao con nó có, nó, nó nếu mà nó cắn mình thì cũng ê thôi bởi vì mình ăn chay đó cái trong da thịt mình hiền lắm à, đối với thầy thì con rít nó cắn là cũng như là cái đi đập cái dầm cái cây gì đó thôi nghe nó ê ê gì cái rồi nó thì nghĩ là mấy con cũng sống như thầy thì chắc nó không đau lắm đâu không có gì đâu đừng sợ đó con nhỏ nghe má nói rít cắn là chết họ nói rít cắn là phải treo treo tay treo chân gì chết thì không chết nhưng mà đau lắm nhưng mà sự thật ra từ khi mà thầy về đây À, cũng có khi nó cắn mà nhưng mà nó nó không có đau lớn gì đâu làm như là dây dứa sóc vậy không có được thành ra bộ cạp mà dưới tuyết dưới rắn mà cắn thầy thì chẳng có đau đớn gì hết coi như là nó nó thương mình nó lợn nó hung mình một cái có gì đâu <laughs> không không thầy mà biết không dạ. nó ôm cái chân mình nó hung á nó không thật á nhưng mà vì cái cái miệng nó có cái gai nó hóc mình cái <laughs> không có sao đâu thành ra nó thương mình không gì đâu cho nên mấy con đừng có sợ nó thương mình nó mới bò lại cái chân của mình và thấy mấy con sợ nó rút cái chân lên nó mới còn <laughs> nó không cắn đau nó thương mình chứ nó cắn gì ừ, cho nên trong cái sự tu tập mình đừng có sợ đừng có khiếp đảm đừng có sợ thầy không có gì đâu con để cho nó hung cái nó đi chứ có gì à, kính bạch thầy buổi khuya à, bài này của hương từ hỏi thầy à, lúc nào con cũng đi kinh hành nhưng tâm à, nay thầy dạy nhưng hôm nay thầy dạy tu tứ niệm xứ thì con ngồi tu con thấy nó tỉnh rất tỉnh táo không có hôn trầm thì miên vô ký đây là lần đầu tiên con tu tứ niệm xứ uhm. bắt đầu tu con tác ý tâm như cục đất tâm như cục đất phải ly tham sân si tất cả những niệm trong thân à, thân phải dừng à, dừng lại không được khởi à, tâm phải thanh thản an lạc vô sự con ngồi kiết già biết hơi thở vô ra nhưng con không chú ý hơi thở mà chỉ theo dõi bốn chỗ thân thọ tâm pháp lúc nào con ngồi tu buổi tối và buổi khuya cũng đều bị mũi cắn uh, mũi rất nhiều nó chờ con ngồi xuống một lát sau thì chúng lại do de đến nó cắn nơi mặt nơi tai rồi nơi lỗ tai nó cắn rất lâu con cứ tưởng tượng là nó hút máu độc của người khác truyền đến cho con <laughs> nó điên là nó, nó hút máu người ta nó truyền cho con nó hút máu là nó nó sống là nó nhưng nhưng con vẫn giữ tâm bất động rồi con lại nghĩ nó cũng vì sự sống mới đi hút máu mình con không biết tác ý sao hết con chỉ biết tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra à, khoảng một lúc khá lâu rồi mấy con mũi à, nó mới bay đi khi con thấy không còn ừ, chứa ngại nữa thì con xả định niệm hơi thở ra và tu tứ niệm xứ trở lại con cũng tác ý lại như ban đầu từ đó con ngồi tu không bị mũi cắn nữa khi con ngồi quan sát ờ, bốn à, chỗ mà con thấy không có chứa ngại gì hết chỉ thấy có mũi cắn ở thân mà thôi hay là con tu sai kính bạch thầy chỉ dạy cho con vì con mới tu tứ niệm xứ lần đầu khuya nay con dậy tu không thấy mũi cắn nữa à, con tu như vậy đúng con không có sai đâu chỉ có ba con mũi nó phá con thôi nhưng mà con thương yêu con cho nó chút ít máu thôi đừng có nghĩ nó đem máu nó truyền lại cho con nếu mà nó hút máu người ta nó đem lại cho con thì dài ba hôm thì con mập đó <laughs> không có thiếu máu nó đâu có điên gì mà đem máu người này đem chích lại sang cho người khác nó đói nó mới lợi nó nó đói lại nó mới cắn con đó chứ nó no nó không bao giờ nó lợi nó cắn con đâu cho nên con mũi nó đói là nó lại cắn nhưng mà cái kim của nó nó không có sát trùng <laughs> không thầy nói thật mà <laughs> nó không có biết sát trùng cho nên vì vậy mà cái người đó bệnh gì đó không biết nó đút cái kim vô nó lấy máu nó nó thường nó no bụng rồi bây giờ nó ăn lời nó đói bụng nó cũng xách cái kim đó <laughs> nó lời nó chích con thì cái con vi trùng ở trên cái kim đó nó mới truyền ra con bệnh chứ không phải là nó đem cái máu bệnh của cái người bệnh nó lại con đâu không hiểu không nhưng mà con làm người tu tứ vô lượng tâm cho nên vì vậy con rất khởi tâm từ bởi vì con sẽ học tới tự tâm đó thì khi mà nó chích vậy đó thì con nghĩ rằng ôi thôi chút ít máu mày có chích tao ăn một bữa ăn nó cả chén máu lận cho mày chích tao cho một chục con hai chục con cũng không hết máu ra đâu thôi cứ xuống nhau lợi chích đi tao ngồi đây tao sẽ nương vào hơi thở thì tao không có thấy ngứa đâu mà sợ do đó con cứ ôm hơi thở con cho nó chích bố thí nó đi thì một lúc nó nó thì con nói rõ ràng là lúc nó no rồi nó đi mất hết rồi à. rồi con ngồi lại nó không cắn con nữa cho nên vì vậy đó nhiều lần như vậy thì những con mũi xung quanh con á, nó sẽ không đến chết con nữa nó biết cái người đó tốt quá tốt quá nên là nó đến nó bây giờ nó không có xin con nữa đâu nó biết rằng nếu mà chích giết cái người này họ hết máu <laughs> rồi họ tu không kịp cho nên nó sẽ không chết con nữa đâu thầy nói thật sự đó mấy con biết rằng ở đây chúng ta là những người tốt cho nên những cái con mũi mà nó đem di trùng mà xuất à, sốt rét á, thì ở đây nó không bao giờ có con biết tại sao thầy viết ở đây không có vì ở đây đâu có người nào bệnh xuất rét mà bị mũi cắn bao giờ cho nên ở đây không có nhưng mà cái vùng nào mà có mũi xuất rét đó mấy con lợi đó mấy con mấy con mà không gian mồm á, thì ít hơn là mấy con rung rét đó. nó mang cái di trùng xuất rét đó, thì mấy con sẽ bị sốt đó còn ở đây thì không có đâu mấy con bố thí nó chứ biết không sao đâu mũi thì hiền lắm nó biết tu rồi bởi vì nó ở đây là nó phải tu <laughs> không nó tu nó không có đọc đâu cho nên thầy nói con con rít nó ở đây nó cũng biết tu rồi nó thương mình nó lợi nó ôm cái chân mình hôn mà mình lại sợ <laughs> thì tại mình thấy con rít bởi vì con rít ở đâu thì nó cắn với con chứ con rít ở đây không cắn đâu nó không cắn đâu nó ôm hôn rồi nó đi nữa con con rắn ở đây cũng vậy coi thì mình thấy sợ nó vậy chớ nó thật sự ra nó ở đây nó ở trong cái từ trường mà tu cái tu viện của mình rồi nó hiền lắm đấy con nó thương mình lắm nó biết mình ở đây là người tu cho nên nó đến nó quấn quýt mình nó thấy thí dụ tại sao nó vô thất mình nó biết là mình người tu nó muốn cũng tu theo mình đó nhưng mà nó không nói ra được thôi cho nên vì vậy nó quấn quýt nhưng mà nó thấy mình sợ quá mình nói mà mình sợ quá thì nó cũng tránh nó đi để cho mình đừng sợ cho nên không phải chứ không phải nó đến nó hại mấy con đâu nó không cắn đâu mà nó muốn quấn quýt nó muốn tu cho nên vì vậy mấy con dạy nó tu đi có gì đâu mày cũng nói nhờ tu tướng niệm xứ mày cũng có tướng niệm xứ với bộ không không mấy con cứ dạy nó đi rồi mấy con sẽ thấy nó tu thôi khi mà mấy con ngồi cái già nó cũng ngồi nó nằm nằm khoanh con rắn nó khoanh vòng tròn nó để cái đầu vậy nó nhìn <laughs> nó nhìn trước nhìn trước nó không mấy con để ý coi mấy con tu rồi mấy, mấy con sẽ thấy nó làm theo đừng có nghĩ nó nó con vào chứ nó cảm nó giao cảm nó không nghe tiếng người mình được nhưng nó giao cảm được cái tâm của mình mấy con mình cứ dạy nó đi con kiến mấy con nó bò qua bò lại con cứ coi mấy ờ, mấy cháu kiến bu xung quanh đây đi đừng có cắn nhau cắn là ác đó làm cho người ta ngứa người ta đau là ác đừng cắn nhau không có ai giết mấy cháu đâu mấy cháu cứ ngồi đây đi à, cô sẽ dạy mấy cháu tu tứ niệm xứ nè <laughs> không dạy nó tu mấy con, nó có nó có tứ niệm xứ chứ bộ không à cái bộ đâu có dạy nó đi mấy con dạy nó đi mình làm thầy ai không được <laughs> chớ mình làm thầy kiến được mà <laughs> không mấy con mấy con tập tập đi rồi sau này mấy con sẽ làm thầy dạy tốt mình phải tập tập dưới loài chúng sanh thương yêu từng chút đem thoát phật dạy thì cái này là cái tốt ấy. giải nó tâm từ giải nó tâm từ thương yêu những người khác người ta bị bị cắn bị mấy con cắn bị nứa nè bị đau nè tội người ta lắm mấy con đừng có cắn thà là mình chết chứ mình đừng có làm cho người ta khổ mấy con nhớ nha ở xung quanh đây là mình tu ở đây mọi người người ta tu mấy con ở được xung quanh ở trong cái dòng này là mấy con phước đó. còn bao nhiêu những cái ngoài tiếng khác mà không được ở trong cái dòng này mấy con biết nó biết đâu mà tu cho nên ở đây cảm nhận những cái lời mà cô dạy thì mấy con hãy tu đi tu đi rồi sau này cô thành phật mấy con cũng thành phật mà <laughs> không thiệt mà mấy con bởi vì chúng sanh mà mấy con cứ yên ổn mấy con cứ cứ vừa tu cho mình mà vừa tu cho chúng sanh mấy con thấy trong cái cuộc sống chúng ta hoàn toàn nó nó có một sự an ổn chia sẻ nhau từng chút mình được hạnh phúc thì chúng sanh cũng được hạnh phúc chứ rồi mấy con sẽ lần lượt mấy con sẽ thấy cái sự thương yêu của mình nó gần gũi chúng sanh nhiều lắm do từ cái lòng thương yêu đó cho nên mình đối xử với nhau mình ở trong một cái lớp học mình rất thương yêu không ghét một người nào hết mấy con người nào mình cũng thương hết mình không có ghét người nào thì mong rằng mấy con sẽ thương yêu mọi người ở trong lớp chúng ta con vật xung quanh mình ở trong cái tu viện đều là mình thương mình thương mình ban rải cái lòng từ của mình những ai đó thì con tu như vậy đúng không ráng mà bố thí chút ít máu không sao đâu nếu có thiếu máu thì đến xin thầy lấy viên thì chích cho mớ <laughs> bởi vì thầy tự hao cho con sợ con thiếu máu <laughs> cái thứ hai con muốn nói là nãy con rất là cảm động tại vì hồi nãy con ngồi con thấy con rít nó bò lên siêu ông rồi siêu ông cứ đọc bình thường nó lúc đầu thì con hết hồn mà nó cứ bò vòng vòng cổ siêu ông rồi bò xuống cánh tay con cứ theo dõi nó xong nó bò xuống cái con mới ngồi con cầu nguyện con á thôi cái tôi đừng cắn siêu ông bò xuống dưới thì nó bò xuống dưới cái bột con mừng quá con nói chắc là tại siêu ông có từ trường từ bi cho nên con rít nó đi xuống sao người vừa mới nói xong nó bò lên lại chưa à. lên ba bốn vòng vậy đó mà nó không cắn siêu ông con thấy hay thiệt á nó không cắn là nó bò xuống rồi con con mới nghĩ thì nãy con nghe xong giải thích á con mừng lắm thì con nghĩ là ví dụ mình tu mà ừ, đúng á là mấy con lít con gì nó tại con ở trong đó cắm con cũng có con rắn bò vô mà sao nó nhìn con rồi thôi nó bò đi rồi nó cũng không có làm cái gì thì con chứ thầy nói đó là, là thầy Hay biết quá. thương nó cái tình thương của mình thì chính mình thương nó nó cũng thương mình yeah. Dạ. nó rất là quấn quýt với mình <laughs> nó thương mình cũng như một đứa con thương mình vậy yeah. nó dạ. cũng không muốn rời mẹ của nó <laughs> à, kính bạch thầy trong thất con có rất nhiều con vật như chàng hiêu chàng hiêu là con nhái ốm ốm đó phải không yeah dạ. <laughs> con nhái mà nó không ăn gì mà nó ốm quá bữa nào mà con cho nó mập mà con lấy ít cơm cho nó ăn thôi thêm nó một cái bánh nó không nướng hả con kệ khuyên nó cứ ráng ăn đi ốm quá con <laughs> khuyên nó rồi cho tập dần nó ăn được cái nó mập lên con rắn rồi con rết hàng làng nhân dân có hôm có hai con rết bò vào trong trong quần con nhưng nó không cắn con con ngồi im một hồi lâu nó tự nhiên bò ra à, trong hết con có rất nhiều con vật nhưng chưa cắn chưa cắn con bao giờ kính bạch thầy à, đó là những cái mình đừng có sợ nó con con không sợ thứ nhất con sợ nó thì con xua đuổi nó thì coi chừng có ngày nó cắn còn con không có xua đuổi nó à, con khi mà nó quấn quýt bên con đó nhất là cái anh chàng hiệu này nè à, bu đau bu nhưng đừng có bu cái cổ lạnh lắm à <laughs> không nó chụp trên cổ mình lạnh lắm rồi con ừ, mà cứ ờ, mình nói bu đau bu nha chứ đừng có bu trên cổ nha bu trên cổ lạnh lắm nói vậy thôi vậy chứ mà nó không tốt trên cổ mình đâu chứ không khéo nó nhảy nó chụp trên cổ mình đó còn rắn hay này kia rồi đó thì ờ, các con thấy nó đó thì các con kêu nó lại đây đi kêu nó biểu lợi nó không dám lợi đâu nhưng mà kêu nó lợi con nghe con rắn ở đây ở đây ờ, chị tu nha mấy con cũng vô đây tu với chị đi bảo nó cũng dạy nó ngồi thiền dạy nó này kia rồi mấy con à, dạy nó nằm im lặng ngồi im lặng đi thì các con cũng nhắc nhở nó cách thức bảo tâm đừng cấm đừng ai đừng làm ai đau khổ hết mình phải sống thiện ngăn thiện à, mình phải sống ác à, ngăn ác mình ừ, sống thiện chứ đừng có để ác con con khuyên nó đi con sẽ tu tập những cái điều đó tốt lắm rồi con bởi vì nó có những con vật xung quanh ở trong pháp của mình mình hướng dẫn cho nó tu đó con nghĩa là ngăn ác diệt ác tăng thiện tăng tưởng thiện các pháp ác không nên làm nên làm các pháp thiện cố gắng hướng dẫn cho chúng đi đúng không nó có cái nhân duyên từ đời trước của mình các con không có đôi mắt tâm minh các con không thấy không thấy như con vật xung quanh đấy con nó là những người thân của đời trước mình những người thân của mình thầy không muốn nói cha mẹ là nhiều đời nhiều kiếp của mình đâu không muốn anh chị em của mình đâu mà có nó là những cái người mà phải tái sinh đó mà cái duyên của nó nhân quả nó còn cho nên nó mình đến đâu thì nó có những gì ở đó cái duyên của nó mình đến chỗ đó là cái nền móng nhân tảng của quá khứ nó ở đó cho nên cái con đến đó mà con gặp những con vật mình không giữ thì ừ, hoặc là những con vật hiền lành đều là do cái nền tảng của nhân quả của đời trước của nó thành cái nền nó có những người thiện người ác ở trong đó cho nên chúng ta ở gần đó thì chúng ta biết nhân quả để xây dựng với mình tại sao mình ở chỗ kia mình để chỗ ở chỗ này tức là cái nhân quả của mình cái nền tảng nó phải có một thời gian mình phải ở chỗ này thì đến chỗ kia mấy con nhớ có nhiều người à, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác đó là cái nền tảng của nhân quả nó thúc đẩy mấy con đi cùng tất cả cũng như bây giờ viên thanh mà đi ra hà nội đó thì cũng biết rằng đó nhân quả có hà nội mới đi chứ đâu phải không mà đi nhân quả nó chiêu cảm thì tới giờ đó nó phải đi giờ không có không đi cũng được để mà gặp tất cả những cái nhân quả của mình thường có thương người thương người ghét nó đủ mặt ở trong này chứ đâu phải không đâu cho nên thì ví dụ mình di chuyển chỗ nào là có cái nhân quả chỗ đó hết cho nên con cái thất chỗ này con không ở mà sao lại con ở chỗ đưa đẩy vô con ở đó mất thì những cái con vật xung quanh con đó đó là những cái người nhân quả với con đó cho nên vì vậy mình đừng có giết nó mấy con mình hãy thương yêu nó và mình à, đem những cái giáo pháp bền dạy nó chứ đừng thấy con rắn mình sợ nó đâu biết chừng ông nội mình chết thỉnh nó thôi sao <laughs> nên mấy người phải thương lắm không ừ. câu hỏi này dạ, nếu mà mấy con kiến ở trên cái đường đi mình phải quét cái đường đi thì mình cũng dạy mấy con kiến đó là mình mới quét hả? à mình quét mình nhắc nhở nó rồi đó mình nhắc nhở bảo phải ráng tu ngăn á diệt á sinh thiện phải sống thực hiện nha tụi bay mà làm khác cái mười cái điều thiện đó là mười cái điều ác cái tái sinh luôn hồi khổ đó. con nhắc nhở lấy điều thiện con lấy năm giới dạy đó con chỉ khuyên nó đi chỗ khác thôi à ôi trời đất ơi vậy là con đuổi nó chứ con đâu có dạy không phải tại con nói chỗ này là đường đi là ở đây người ta giảm đạp mình đi vô cái chỗ mà có gốc cây hay cái chỗ mà đừng có ai đi với con chỉ khuyên nó đi tới chỗ khác tại vì ngay cái đường ngày nào cũng phải quét hết chứ không có đường ừ. đi thì sao chưa à, bây giờ nó nói nó nó con kiến nó nói tao hôm nay tao ở đây tụi tao rủ nhau đi làm cái đường này đi đây tại sao đường của mày đi mà bây giờ tao đi đây chút nữa tao đi hết thôi chứ nó đi một chút nó hết chứ đồ nó đi hoài <laughs> nó làm cái đường có cái hang luôn á cái hang luôn hả dạ, à cái đó là nó làm đường hang luôn đó chứ không Ừ, như vậy nó làm ngày, ngày hôm nay con lỡ quế thì ngày mai nó tiếp tục lên lại ừ, nó nó làm nó đắp đường nó đắp làm con đường nó lại nó, nó đi. hào rồi thành nó thành đường dạ. hào rồi. rồi thành ra nó coi như là con con khuyên nó không được đâu nó nói con đường đó để nó di chuyển qua từ cái chỗ này nó qua bên đó nó phải làm con đường như vậy để bảo vệ nó đi nó tức là nó làm cái đường hào nó đi dưới, yeah. Dạ. ở trên này nó lột một mớ đất yeah. ở dạ. trên đó để nó chung với nó đi đó là đường người ta rồi con cứ phá đường người ta bữa nào cũng quét đường tụi nó nó tức lắm đó vậy thì sao xe ông nên nhưng mà được đi không phải muốn quét thì để lá luôn hả? à không phải để lá mà con lượm lá cái chỗ đó tránh đi không nổi xe ông ơi hết giờ con đâu có gì bây giờ cái đường nó vậy đó thì tới chỗ đó là con quét bên này bên này còn chừa cái đường đi cũng như nhà nước này làm cái đường giàu rồi con cũng là ông đập <laughs> đâu có được cho nên vì vậy thôi con chịu khó đi con bởi vì khi mình ở gần mình nó có cái đường nó như vậy thôi mình chịu khó còn nếu mình quét nó, nó làm đường này nữa sao đường mình nó bao nhiêu nó cũng mình nó cũng cực khổ lắm cũng quán tao tốt hơn rồi ừ. mình phải tu cái tâm từ của mình đi không cho nên do như vậy nó thì khi mà gặp những cái đường đi của lại chúng sanh vậy đó thì mình bảo chúng sanh các con đi thì đi nhưng mà đừng cản ai hết mấy con ai cũng đau khổ lắm cho nên vì vậy mấy con phải sống thiền đừng có làm đau khổ mình khuyên rồi cái mình đi tránh đi mình quét mai mốt đi mất nó không có ở đó đâu con cứ bảo nó làm thiện đi thì nó không có đi ngoài đường của mình <laughs> có vậy thôi khuyên nó đi mấy con khuyên thì nó cũng giao cảm được rồi mai mốt nó không có không khéo nó ở đó nó mình đi qua đi lại nó không khéo nó, nó cắn mình đó. nó bảo vệ nó nó cắn chứ không phải là nó đi kiếm mình nó cắn đâu tại vì mình đi ngang chỗ cái đường đi đó nó nghĩ là mình phá đường nó không cho tụi nó đi nó sẽ chạy lên nó cắn mình nhưng mà nó có biết đâu một khi mà chân mình đạp một cái là chết không biết bao nhiêu con nó đâu có hiểu nó tưởng là nó làm như vậy đó để mà nó cứu tụi nó nó bảo vệ cái đường của nó nó vô minh lắm đấy con cũng như mình bây giờ vậy nó cũng vô minh cho nên khi đó mình thấy tội mình thương xót nó mình khuyên nó đừng có làm thế dù ai có phá hư hại con đường của con mấy con à, mấy, mấy cháu thì mấy cháu đừng có mấy cháu đừng có cắn phải hiền lành đi rồi mấy cháu mấy cháu sẽ được bảo vệ sự sống của mấy cháu sau này mấy cháu sẽ sanh được làm người tốt hơn nó là khuyên nó vậy đi à, vậy chứ nó giao cảm được không <laughs> với cái lòng tốt của mình bao giờ nó cũng sẽ sẽ đem đến cái tốt cho lời